Hello, xin chào tất cả các bạn Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và quay trở lại với KDN channel của mình Các bạn đừng quên like và share kênh nếu bạn thấy video này hay hữu ích Đặc biệt các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để các bạn theo dõi những video tiếp theo của mình Đặc biệt trong quá trình xem video các bạn click vào các quảng cáo để ủng hộ giúp mình nha các bạn Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đồng hành với nhau về một cái thủ thuật rất đơn giản trong AutoCAD Mình ví dụ khi bạn có một cái uh, file test như thế này thì hiện tại cái mình nó có hai cái test một cái là mà test và một cái là để test như thế này ở trong cái uh, model thì các bạn đều thấy như thế này tuy nhiên khi các bạn zoom lên in Ctrl V khi các bạn in thì nó bị lỗi như thế này có nghĩa là nó bị mất cái nền của cái test đi vậy thì làm cách nào để các bạn có thể khắc phục được vấn đề này ok rất đơn giản thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật để đỡ các bạn xử lý vấn đề này ok chúng ta bắt tay đầu tiên các bạn đánh cho mình cái lệnh là test view enter sau đó các bạn thấy ở đây nó có cái biến thì thay vì cái biến không thì các bạn nhập cho mình biến là một sau đó các bạn enter và làm mới lại ok bây giờ thì chúng ta thử kết quả như thế nào các bạn thân như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái cách khắc phục cái lỗi bị mất cái nền trong à, cái test khi mà các bạn in AutoCAD thì cái này nó thường xảy ra khi nào thì ví dụ như khi các bạn nhận một cái file từ một cái đơn vị nào đó tuy nhiên người ta không có muốn để cho chúng ta hoàn thiện cái file thì người ta sẽ làm cho nó mất cái nền đi hoặc là cũng gì một cái mục đích nào đó của người ta mà người ta làm mất cái nền đi tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng chúng ta thấy rất là khó chịu do đó để xử lý vấn đề đó các bạn chỉ cần nhập cái lệnh test field và các bạn nhập cho mình cái biến là một thì như vậy là mình sẽ xử lý được cái vấn đề mà nó bị mất cái nền ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhất đặc biệt nếu các bạn có nhu cầu gì các bạn có thể comment dưới mỗi video mình sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất có thể cảm ơn các bạn